Xin chào anh em thì hiện nay có rất là nhiều anh em liên hệ với tôi nhà tôi tư vấn anh em đi chơi đấy, em luôn là người thua cuộc đấy, 10 trận anh em thua cả 10 đấy, lý do tại sao thì clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em để anh em hiểu rõ hơn đấy thì anh em có chia sẻ là à, đồ là đồ của mình đấy nắp đĩa quân hột của mình đồ chợ hoàn toàn bình thường mà anh em luôn là người thua cuộc tôi khẳng định với anh em đấy 10 trận anh em thua cả 10 chắc chắn là có vấn đề em nhé thì em cố gắng theo dõi clip này thì tôi chuẩn bị cho em cái nắp này cái đĩa là hoàn toàn bình thường và một số hột trợ đây tôi đã thử nước muối cho anh em đấy hột thì nói hoàn toàn bình thường đấy nhé tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột bất kỳ đấy. thì cái đồ chơi này đấy là có thể là áp dụng trên mọi hột tài xỉu anh em nhé hột gì cũng được 11 12 13 14 hay hột là chợ của công chuyện đều được anh em nhé Đấy, rất là hiệu quả cho nên là anh em đi chơi anh em cũng không nên chủ quan anh em nhé đấy thì à, cơ sở tôi cũng uh, chia sẻ và tư vấn rất là nhiều những đồ chơi công chuyện anh em có nhu cầu cần tư vấn liên hệ với tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình tôi sẽ tư vấn cho anh em thì trước tiên thì tôi xin phép là chứng minh với anh em cái nắp cái đĩa và một số, ờ, và hộp và hộp trợ hoàn toàn bình thường anh em nhé thì trên tay tôi là thanh nam châm Đấy, nam châm trắng rất là hít anh em nhé đây hộp không hít đây đĩa cũng vậy nhé Đấy, nắp đây ok nếu là đồ công chuyện ấy, anh em thử nam châm chắc chắn sẽ hít anh em nhé Đấy, hộp không hít đây Đấy, thì những cái bước này kiểm tra cũng rất là quan trọng anh em à, tôi sẽ tiến hành xoay đèn đây nắp xoay xuyên nhé à, ok đĩa cũng vậy đây này hột xoay xuyên đây, làm rõ Đấy. xuyên nha nếu nó là một câu chuyện đấy anh em soi đèn phá này chắc chắn nó sẽ gợn đục không vào được trong suốt này đấy nắp đĩa quân hộp là hoàn toàn bình thường cái đồ chơi nó như thế nào tôi sẽ chia sẻ luôn với anh em thì đây nó là cái loại thuốc cảm ứng báo dung thì với cái loại thuốc cảm ứng báo dung này cách chơi rất là đơn giản thôi em đến sân chơi của người ta đấy em chỉ cần bôi một chút vào đầu tay em chạm vào hột của người ta là nó sẽ kết nối với cái máy báo dung này em để trong người khoảng cách là 3 mét đổ lại cái máy này cũng sẽ báo cho em biết được chính xác 100% ra tài hay ra xỉ em nhé đây nó là cái độ hiệu quả và chuẩn xác nhất của năm 2020 đấy đây nó là cái việc mà lắp địa quân hột của anh em đấy nó dẫn tới cái việc anh em chơi 10 trận anh em thua cả 10 đấy anh em lưu ý tôi nhé nếu là đồ của anh em thì anh em không cho bất cứ ai chạm tay vào anh em nhé đấy tôi sẽ chia sẻ luôn cho anh em thì cái thuốc cảm ứng báo dung này là 100 phần trăm là không tan anh em nhé đấy sau khi anh em chạm tay vào họ đấy thì cái thuốc cảm ứng sẽ bán trên hộp này và nó kết nối với máy báo dung đấy cho người ta kiểm tra thoải mái cho người ta sử dụng những máy dò không thể dò không thể phát hiện ra anh em nhé đây một chút đầu tay thôi xong anh em xoa đều bàn tay lên thì em lưu ý này với cái thuốc cảm ứng báo dung này đấy anh em có thể bôi trên đầu tay mình 5 đến 10 phút trước khi anh em chạm tay vào hột đều được anh em nhé Đấy, em nhìn rõ sau khi tôi bôi thuốc này những cái phần từ cảm ứng đã bám trên đầu tay này và không để lại bất cứ tăng tích gì em nhé đây tôi sẽ chạm vào ba hột của người ta ok thì cách chạm này thì tôi cũng chia sẻ với anh em luôn nhé đấy cách chạm đấy thì anh em khéo léo lúc anh em thử lâm châm này hay là xoay đèn anh em chạm tay của chúng tôi để làm sao cho nó thật khéo léo em nhé đấy sau khi chạm tay vào ba hộp đây em rõ ba hộp là hoàn toàn bình thường nhé đấy không để lại bất cứ tăng tích gì đây cực kỳ lâm châm này đấy, không là hít anh em nhé một trăm phần trăm là không tan em ạ đồng thời em bật cái máy bao dung này lên Đấy, và em để trong người em để sát với da thịt của mình ngồi ở cái phạm vi 3 mét đổ lại em ép sau đây tôi sẽ test thử luôn cho anh em anh em lưu ý nhé máy mà báo một dung thì em mới xỉu máy báo hai dung thì em mới cài như cái tiếng này đây máy báo một dung em xỉu tôi xỉu này đấy đây nó là cái thiết bị mới nhất hiện đại nhất dẫn đến cái việc là đồ là đồ của anh em Đấy, đồ chợ hoàn toàn bình thường và anh em luôn là người thua cuộc anh em cũng phải thật lưu ý cho tôi nhé đây như cái tiếng này đây máy báo hai dung anh em ấy tài tôi tài này 11 nút này kể cả anh em có sóc dài sóc mạnh nó vẫn đều báo chuẩn xác cho em biết nhé đấy rất là hiệu quả máy báo hai dung đây anh em ấy tài tôi tài này 12 nút đấy, máy thì dùng rất là êm thôi đây tôi sẽ để đây để anh em cùng cảm nhận cái hình dung với tôi nhé Đấy, cái máy này rung rất êm nên là người ta để trong người cũng không hề phát ra tiếng kêu cho nên anh em không thể phát hiện được em nhé máy báo hai rung Đấy, em lấy tài này tài này rất là ok hột gì cũng được nhé hột công chuyện hay hột trọ hay 11 12 13 14 đều được không ạ máy báo một dung đây anh em hãy xíu tôi xíu này bảy nước rất là ok Đấy, thì cơ sở tôi có rất là nhiều những đồ chơi nhé anh em cần tư vấn cái gì cứ liên hệ tôi game hack trên điện thoại đây bầu cua tài xỉu sóc địa bài lá em nhé máy tiếp tục báo hai dung đây anh em đánh tài tôi tài này thì ờ, cái loại thuốc cảm ứng này có thời lượng sử dụng là 3 tháng anh em nhé đấy và mỗi lần anh em bôi vào hộp nó sẽ thời lượng sử dụng là 3 tiếng đấy sau 3 tiếng hết tác dụng anh em muốn chơi thêm em bôi thêm cho tôi anh em nhé máy báo hai chung đây anh em anh tài tôi tài này 11 nút rất ok đấy thì anh em là quan tâm tới cái thiết bị mới này em có thể liên hệ với tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em